mình có video mới thì tất cả các bạn sẽ được người xem đầu tiên nha ok và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học cái thôi ok đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt ba như thế này em một hai và ba bốn và phần không của mình sẽ đánh qua hai bên như thế này nha mọi người thì đến lại nha hai đi một hai và ba bốn và năm sáu bảy tám Chà, cha chà Ok, mình nhấn lại hai này quý vị Chà, cha cha cha cha cha cha cha Mình chắc em, cha cha chà xoay thắt em và vuốt lên lên đổ đổ đổ sau đó mình sẽ đặt tay như thế này tóm hai chân xuống và mình hất hông lên ta ta mở ta ta mở hai lần sau đó mình sẽ thắt chân vô một hai ba bốn How do I look? How do I look? Rồi sau đó mình sẽ đặt các bạn 1, 2, 3, 4 Đà, ta ta ta.